Em thấy Kazu như thế nào? Kazu? Strong, strong Yeah dạ. Yeah dạ. Strong Yeah Mạnh mẽ Mạnh mẽ lên Yeah, yeah. À, Phải hỏi cái gì là Xin chào hai MC Và <laughs> xin chào tất cả mọi người Và xin chào bạn gái của mình trong tương lai à, Tôi tên là 이대 가즈히로 멘트는 옆방 ồ yeah. ai gọi Kazu냐 cái gì tên gì tên gì tên là 이대 가즈히로 Iden Kazu Kilo 가즈히로 Katu Kilo 가즈 Kazu Yeah. Kazukido Kil 히 Chi 히 Hi Chi Dạ. Si Kazu라 오케이 ok lâu lâu lâu Kazu Kazu à, yeah. Đúng rồi vậy dạ, thì đúng dạ. rồi dạ. Bây giờ là 36 tuổi Sống ở thành phố Hồ Chí Minh Khoảng 4 năm rồi Là công việc là nghệ sĩ hài Ồ oh. Dạ em chào chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ à. Em tên là Du Thị Thảo Hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Uhm, năm nay em 24 tuổi Bất động sản Biết sinh sản không? <laughs> không biết luôn không biết luôn đất đai nhà cửa đó à, à, à, những ờ, cái ờ. tài sản bất động nằm tại chỗ ta gọi là bất động sản ví dụ đất nè nhà nè nghĩa là cô mua bán cái điều đó à. hiểu hiểu hiểu, hiểu rồi Trời. À, thảo à, anh kazu bên kia là người nhật à, thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không nếu như chúng ta hợp nhau chúng ta bấm nút em không ngại em chỉ cần lý do thôi chị à. kazu ơi dạ ờ, lý do tại sao kazu lại muốn uh, tham gia chương trình hẹn hò trước đây kazu không nghĩ là hôn món kết hôn nhưng mà bây giờ là 36 tuổi nên mỗi ngày rất buồn sống một mình thôi nên một mình thôi nhưng mà ở việt nam á, là muốn lấy vợ á là phải có chỗ ở ổn định ừ. phải thương yêu vợ ừ. không có người yêu khác ừ. không được quen ai khác ừ. được không cố gắng cố gắng bây giờ mình sẽ nghe thảo nói tí xíu về à, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha em rất là mạnh mẽ em rất thích cái lối sống tây giống như là phụ nữ mình là phải đẹp phải sexy đẹp là để cho mọi người chú ý để nhìn chứ không phải là lúc nào cũng phải ờ à, kính đáo kính cổng cao tường thật sự chị cũng nghĩ như em ừ dạ à, kazu có thích bạn gái sexy không chắc chắn nha dạ <laughs> chắc chắn ha hiểu chưa rồi nôn quá để qua coi mặt kazu nè Kazu ờ, nhìn ờ, rất là hot boy nha Yeah, dạ, hi à, Xin chào Xin Nam chào Thư. Dạ. Kazu, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì? điểm mạnh là hiền yeah. Là biết tiếng Nhật Ồ, rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật mà <laughs> Luôn nhiệt tiếng với mọi người là biết nấu ăn món Nhật Bản yeah. Dạ. <laughs> Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Không Kazu qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam gỏi cuốn và bánh xèo em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không Vào ngon chị ồ oh, oh. si, si nấu ăn rất là ngon yeah. Dạ. yeah. Dạ. đó là điểm mạnh còn yeah. Dạ. điểm yếu của kazu điểm yếu là chơi giỏi tiệm dịch nói vậy là giỏi rồi đó rất giỏi rồi ừ. ừ. và tôi không thể nhỏ ngàn chín em à. không phải ga lăng tức là Kazu không ờ, không phải tiếp người ga lăng ừ. không nhớ được sinh nhật không nhớ được những cái ngày quan trọng ừ. à, không nhớ ngày kỷ niệm ừ. tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm à hay <laughs> có tật xấu nào không tật á? xấu tiếc uống bia à du thích ừ, uống bia tiếc đi nhậu nhậu nhiều không uhm, chắc là nhiều mỗi ngày là bốn năm sáu lon một Bia ngày uống 6 ừ. lon và sau đó là uống soju em gái dạ em biết nhậu không dạ biết chứ phụ nữ bây giờ nói không biết nhậu là chắc ăn là không tin rồi em nhậu được nhiêu lon tầm khoảng 6 chai Oh. Wow. Chị uống được 6 chai yeah, nha yeah, yeah, Hợp nhau nè Hợp nhau <laughs> Hợp nhau rồi Còn với Sancho thì em chỉ uống được vài ly thôi Tại vì em không uống được rượu nhiều à, Uống được vài ly soju Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền yeah. Dạ. Và đẹp nấu ăn tốt mỗi ngày dọn dẹp <laughs> gì nữa thì um, có thể suy nghĩ yeah. Dạ. về cho nguyên khác Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Um, thích yeah. không? Ít Thích à? Ờ. Nếu mà nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? Ừ, ờ. là không sao nha ờ, Ok đúng ờ, không? Ok Để Quyền Linh qua xem đàn gái có hợp với Zuka Kazu à, Kazu à, <laughs> Kazu trời dạ, ơi đó dạ, em thấy chưa Nguyên Linh trời ơi đẹp ơi, quá xinh xắn không rất xinh đẹp chào đàn gái Dạ, Trời dạ. ơi Anh Linh ơi em thắc mắc quá Bên kia là trai tài, bên này gái sắc Mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều Và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm Ồ oh. oh, Buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm PT sale tự do Tức là em là là PT luôn hả? Dạ đúng rồi Em, anh Linh giờ mập lắm rồi Em nhận làm PT riêng cho anh Linh được không? Để hướng dẫn anh Linh chứ Cái anh này Linh... À, nếu mà em làm PT á, thì em sẽ sắp chế độ ăn và lịch tập cho anh Linh Ồ Được, được đó, anh sẽ làm điều đó Bây giờ là anh sẽ kiếm à, vợ cho bên đàn trai cái đã ha Dạ Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật anh ấy à, muốn em về Nhật ở thì được không? ờ, thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh về nhà chồng thôi không sao đúng không dạ đúng rồi nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi em không thích ràng buộc này không thích gia trưởng này đặc biệt là vũ phu à, ờ, em không muốn cãi nhau à, không muốn cãi ừ. nhau luôn vậy là được rồi đó dạ nói chung là khi có xích mích gì đó thì mỗi người nhường học nhịn nhau một tiếng là được anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn bây giờ à, mình hỏi ý kiến người thân đi cho hai người gặp mặt xem à, thế nào nha thảo em đi với ai dạ em đi chung với chị chị em đang ở đó à chị của thảo chị chào chị nam thư với anh quyền linh ạ em thấy anh này được không dạ em thấy à, á, em thì thấy được rồi đó nhưng mà quyết định á, là do em của em được là được sao phân tích thử thôi là em thấy ảnh cũng vui vẻ không biết á, là tánh tình ảnh sao nhưng mà thấy mặt của ảnh thì hiền à <laughs> thấy hiền là được rồi á dạ cảm ơn em dạ rồi bây giờ Kazu Kazu Kazu đi với ai là vợ em bản thân nhóm Dabowitz em cũng là người Nhật luôn à, người Nhật tôi tên là Shinsuke em thấy cô gái đó được không đẹp đẹp và dễ thương đẹp và dễ thương à. yeah. Dạ. à, Shinsuke thấy ừ, phù hợp với Kazu à, hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế <laughs> ế và có thể lấy được bờ uh, ờ, của gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Oh, Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Yeah. Dạ. À. Xin lỗi. <laughs> cảm ơn Shinsuke. Rồi. Yeah, dạ, cảm... cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Bắt đầu không gian này là của bạn đấy nha. Xin dạ, chào, chào anh. Em em em em dạ ừ ừ ừ à em là một người thích hoa nên <laughs> mình tặng trước thôi thôi mình trao đổi với anh rồi cảm ơn cho em nha rồi dạ, em cảm ơn dạ. nhiều nha thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó anh em thấy Kazu như thế nào vui vẻ um, lịch sự và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á nói chung là nó cũng giống giống như em là là đi nhật bản chưa em đã có đi một lần rồi cái chứ strong strong yeah dạ. yeah dạ. strong yeah dạ. mạnh mẽ mạnh mẽ yeah à, phải hỏi cái gì là cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào nói đi yeah, dạ, rất rất đẹp Kazu anh không bao giờ chưa bao giờ gặp xin giống như là xin cô gái chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này dạ yeah. Dạ, yeah, em cảm ơn ừ. anh nha hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp là hỏi cô ấy là em rảnh lúc nào có thể hẹn hò với anh ngày nào giờ nào em thích món gì ăn cái gì đi đâu em thích món gì à, đối với em món gì cũng như món không có cái sở thích à, có thể ăn món nhật bản hả dạ được anh à, đi đi nhậu em em có à. thể đi nhà với anh được không ạ à? dạ được bình thường mà anh em thích du lịch không Ừ, cũng thích anh nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi ừ, nếu rảnh thì đi du lịch nha dạ nếu nếu em rảnh <laughs> lúc trước anh quen anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không không ừ, mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào nói chuyện để giải quyết tại vì là anh là người nước ngoài dạ anh không thể không thể nổi như bạn tiếng Việt yeah. Dạ. nên chắc chắn thua chắc chắn <laughs> thua thua chắc chắn là không đi nói tiếng việt nên dạ. cãi lộn sẽ thua ờ, nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng việt ảnh cứ cãi tiếng nhật không ai hiểu với nhau để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn đơn giản vậy bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau khi nào cũng được nhưng mà phải tìm hiểu nhiều à đúng rồi à, thật sự hơn. khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài không phải là quen một ngày một bữa bây giờ ở việt nam đó yeah, dạ, hiểu rồi là vợ chồng á là xài chung tài khoản ừ. hai người làm bao nhiêu có thể bỏ vào chung một tài ừ. khoản cái đó được không ừ, được được được hoặc là con trai á chồng á đi làm về nhiêu tiền đưa cho vợ hết được không được được luôn hả được mà mặt hết sức là đau khổ được <laughs> khi mà lấy nhau rồi anh thích sinh con trai hay con gái có hai, thích cả hai cả hai sinh con gái con trai cả hai thích bây giờ thế nào mọi người à, có thể hát tặng hát, hát tặng bạn à. gái một à, bài nào đó một nhóm double wish là có vài bài hát dạ. viết bài hát và khi nói chuyện với người Việt Nam người Việt Nam nói không hiểu tại vì là đối với người Nhật phát triển tiếng Việt là rất khó là khi nói là em câu này là hiểu không am mon đi hư cục hiểu không dạ em không hiểu không hiểu hả <laughs> à. đương nhiên là không hiểu rồi hầu như người Việt Nam nói như vậy nên chúng tôi là chúng tôi viết bài hát một bài hát tên là không hiểu không hiểu ừ, không hiểu là <laughs> em hiểu có thể hiểu Namuki Koigia tại vì em không không biết tiếng Nhật ừ dạ khi đó là không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật Không hiểu, không hiểu, không hiểu nha yeah. <laughs> hiểu không? Là cái bài không hiểu đó anh <laughs> Em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi Dễ thương mà rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi Em là người miền Tây Thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha Miền Tây quê tôi ai về ai nhớ ai thương Vượt qua Long An chờ đào hương lúa còn dương tiền giang mỹ tho cái bè gò công tân phước nghịch miếu xây cầu đường về bến tre gần hơn đường đi vĩnh long không còn nhưng chiến pha xưa xe ta bon bon trên cầu mỹ thuận gió đưa trà dinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét xa đến gần người yêu dấu thấp mười tràm chiêm hay quá cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền tây nam bộ à, sau này nếu mà quen nhau cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê việt nam nhưng mà tiếng việt của mình là không tốt nên càng càng học chăm chỉ anh là một người vui tính thì nếu như anh không biết tiếng việt nhiều quá thì em có sẽ dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng việt chuẩn hơn nữa so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ anh không học được thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn dạ, cảm ơn rồi bây giờ mình tiến hành à, bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha và bây giờ nhắm mắt lại nha ba hai một hết thời gian nắm tay nhau đó họ đồng ý hẹn hò với nhau kazu yeah từ nay kazu hết ế rồi <laughs> yeah. cảm giác thế nào yeah, rất rất vui nàng không trẻ nổi gì hết không thể nói gì <laughs> rất là dễ thương